được chúc mừng và vinh danh thăng chức trưởng phòng kinh doanh quý 4 2021. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu anh Lê Trọng Trương, trưởng phòng kinh doanh, phòng kinh doanh Lê Trọng Trương. Và các tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời sân khấu anh Phạm Thăng Tùng là viên kẻ trưởng phòng kinh doanh phòng an ninh 41 trên địa ảnh. trước tiên thì à, em cũng xin cảm ơn ban giám đốc và đã tổ chức một buổi tổng quý rất là tuyệt vời và cũng à, xin à, chúc mừng anh Lê Trọng Trương đã chính thức là lên vị trí mới và chúc anh là chèo lái con tàu của Đa Chi và chúc phòng kinh doanh luôn phát triển và giúp văn phòng kinh Du và giúp văn phòng kinh Du và giúp ờ, khu Đông Bắc là luôn luôn đứng xứng đáng là một tốt đầu của văn phòng chúc các anh chị và sau đây thì cũng xin mời tất cả các anh chị là phòng 41 chụp ảnh lưu niệm để cho ừ, chúng ta có kỷ niệm rất tuyệt vời và tuy nhiên thì hôm nay thì em cũng có một món quà cho món quà dành cho anh Quân Ngọc tưởng là kỷ niệm để cho anh em mình một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng các vui lòng đi trở lên trên sân khấu để cùng à, chúc mừng toàn thể anh chị à, thưa anh chị à, với kết quả kinh doanh này à, không phải một mình anh chưa có thể làm nên được chính vì vậy mà cần sự rất là lớn đó là sự đồng lòng quyết tâm của toàn thể anh chị để đưa phòng kinh doanh mới của văn phòng Thiên Du lên một tầm cao mới hết rồi hết rồi mọi người cười nhá hai ba vâng anh Trương anh chị Đức Đặng ở trên anh Trương có đôi lời chia sẻ với anh chị không ạ? Dạ vâng, lần đầu tiên cho các chương trình đang gửi tới ban giám đốc công ty cũng như là à, toàn thể các chị em trong văn phòng và lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ ra đến đây rất là vui và khi mà được đứng trước một khán phòng rất là hoài tráng như thế này và để chia sẻ đôi chút về bản thân thì sự thực sự là lần đầu tiên em rất là vui và xin các chị một tràng có tay đầu tiên xin cảm ơn thực sự là hôm nay tôi rất là vui cho nên là người đầu tiên mà chưa cũng muốn gửi lời cảm ơn tới uh, ban các công ty cụ thể là anh Nguyễn Văn Tuấn cô cô Thị Ngã và cùng toàn thể các chị là trưởng phòng và của văn phòng hai trên Tân Du đã luôn hỗ trợ và đồng hành với Trương trong suốt một thời gian qua. À, thì nhân đây là Trương cũng chỉ được lời cảm ơn tới à, anh Nguyễn Văn Tùng và là một trong những người mà đã à, giao cho một con tôi đến với nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ. À, xin rất cảm ơn anh. Mà đặc biệt là những người mà Trương à, cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc với tất cả viên phạm văn thịnh ở em chính là là trong những người ờ, ờ, hỗ trợ định hướng và rất rất anh để anh có được cái chương trình như ngày hôm nay là xin tất cả cảm ơn em và tôi tin tưởng là một việt chương thì không thể đi được đến mấy một cái đường như ngày hôm nay và trước xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể anh chị em là đội ngũ của uh, cái phòng kinh doanh của lê trọng dương mà người đứng đầu chúng ta à, yêu em xuất sắc hơn nhiều à, em chính là cái niềm tự hào của bắc phòng anh trung du và cũng như là niềm tự hào của à, vùng đông bắc an à, xin chân thành cảm ơn em và cuối cùng là để có được cái vị trí như ngày hôm nay nó không hề đơn giản là cái ờ, cái hậu phương nó chính là cái uh, giúp cho hương yên tâm để ừ, công tác với cái nghề này thì ờ, tôi cũng rất là may mắn khi được ờ, gia đình hoàn toàn ủng hộ và đặc biệt là người vợ thân yêu của trương à, vợ trương cũng là người luôn ủng hộ trong mọi quyết định của trương và xin cảm ơn em đã luôn là đồng hành với mình cũng làm mất nhiều thời gian của các chị thì cho linh xin ờ, gửi tới các chị trong khán phòng ngày hôm nay để xin chúc sức khỏe và ờ, chúc cho tất cả các chị đã ờ, về đích thắng lợi trong cái quý 4 năm 2020 và chúc cho văn phòng đây xin chúc cho về đích thắng lợi Vâng, xin được cảm ơn lời chia sẻ rất mộc mạc nhưng đầy xúc động đầy ý nghĩa của anh Lê Trọng Dương. Và quý vị một tràng tay thật